biết làm ăn thượng đẳng đó và cái bí quyết này nó sẽ thay đổi nếu mà bạn đang làm ăn hay chuẩn bị bước ra kinh doanh nó sẽ giúp cái việc kinh doanh của bạn chắc chắn là tốt hơn tốt hơn rất là nhiều Xin chào tôi là Phạm Minh Hoàng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề hết sức thú vị đó là nếu mà bạn để ý thì mình à, mình thấy những người mà người Hoa hay là người gốc Hoa họ đi đến đâu là họ có chợ đến đó và họ đi đến đâu là họ có những cái gọi là khu làm ăn thương mại lớn mạnh đến đó thì tất nhiên chúng ta dù là ai đi chăng nữa và chúng ta gặp ai đi chăng nữa nếu mà mình thấy cái gì hay của họ thì mình phải học đúng không mình thấy người hoa là những người mà làm ăn rất là hay tức là cái cách thức họ làm ăn những cái cách mà họ kết nối mối quan hệ với nhau cái cách thức mà họ giữ chữ tín với nhau tất là thật mọi thứ cách mà họ linh động trong việc làm ăn nó rất là hay vì thế mình sẽ học từ họ ok và nói xa như vậy nhưng mà nói gần là rất nhiều chủ doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng là người gốc Hoa nếu mà như bạn biết là như bánh trung thu kinh đô nè rồi đồng khánh nè rồi bút bi thiên long tất cả những người đó đều là người gốc hoa đó và họ có những cái bí quyết làm ăn rất là thú vị thì trong video này Hoài sẽ chia sẻ với bạn 11 bí quyết thượng đẳng của người Hoa bí quyết làm ăn thượng đẳng đó và cái bí quyết này nó sẽ thay đổi nếu mà bạn đang làm ăn hay chuẩn bị bước ra kinh doanh nó sẽ giúp cái việc kinh doanh của bạn chắc chắn là tốt hơn tốt hơn rất là nhiều rồi ok đầu tiên yếu tố số 1 đó là xuất nhập thì phải cẩn thận xuất nhập phải cẩn thận nghĩa là sao nghĩa là ví dụ như hàng hóa sổ sách tiền bạc thu chi hàng ngày đều phải ghi chép một cách cẩn thận kỹ lưỡng và chính xác đó và tốt hơn hết là nên có công cụ lưu trữ backup như kiểu là mình nhập vào máy tính một bản một bản vào sổ và mình cất ở đâu đó một bản khác để mà phòng trừ trường hợp mà cháy nổ hay hư hỏng gì đó là một cái đầu tiên cực kỳ quan trọng và cái tiếp theo nữa là phải thường xuyên gọi là đối soát dữ liệu thường xuyên kiểm tra đối chiếu xem có sai là có sai sót gì mà có thể gây ra thất thoát các thương càng lưu trữ chính xác càng thường xuyên đối soát thì cái công việc mà mình làm việc với khách hàng nó càng thuận tiện nó càng dễ dàng hơn ok đó là cái số 1 ha và có một cái câu chuyện đó là ở cái gì thời nhà minh cái ông chủ hãng giày gọi là giày hữu liên sơn gì đó ông gọi là ông bán giày rất là nổi tiếng mà có một cái đặc điểm của ông là ông hay gọi là ghi chép kỹ lưỡng thông tin của khách hàng tại vì giày á, là mỗi người đi tới đóng giày là sẽ phải đo đo chân tại vì thường á nếu mà bạn để ý nhá người mình á nó sẽ không đều nhau đâu một bên chân sẽ to hơn một bên chân sẽ nhỏ hơn cũng tương tự như vậy một bên tay là mình thuận mình dùng tay đó chủ động làm việc hơn thì cái tay đó có khả năng nó sẽ to hơn cái tay bên kia một tí đâm ra áo nhiều khi một bên chặt một bên rộng giày cũng vậy giày cũng nhiều khi nếu mà không làm cẩn thận thì một bên sẽ chặt và một bên sẽ rộng đó và ông này ông ghi gọi là ông ghi rất là chi tiết những cái chân gọi là kích cỡ chân của khách hàng bao nhiêu năm ông cũng còn hết thì có một cái lần á một cái người gọi là một cái ông Trương Hồng Sơn này ông này là về sau ông đỗ đạt rất là cao ông làm quan tới tứ phẩm lận mà hôm đó ông đi thi ông tới cửa hàng ông này đóng một đôi giày đó ông tới đóng đôi giày thì ông này á ông mới thấy là u chân ông này gọi là sao ta gọi là đây là gọi là ông này chân ông này đặc biệt là bàn chân trái to dày hơn bàn chân phải và ngón chân lại còn hơi khoằm lại một tí nữa sau sau khi ông Trương Hồng Sơn này ông đi thi ông Đỗ Đạt Cao rồi ông cũng không về lại cái cái cái cái nơi của ông nữa nhưng mà có một người người ta muốn tặng ông Sơn này một đôi giày và cái tiệm giày này rất là nổi tiếng thế là họ mới tới đây họ đặt ông này tới đây họ đặt ông này thì ông này ông mở ra từ 3 4 năm trước là ông kia vẫn còn số liệu ở đây thế là đóng một đôi giày đẹp y chang gọi là vừa với chân ông để tặng cho đó thì cái tiệm giày đó với những cái người kia đều rất là gọi là rất là được coi trọng rất là được coi trọng vì cái sự làm ăn kỹ lưỡng của họ ok nhớ nhá nhập xuất thì phải cẩn thận mọi thứ luôn luôn phải ghi chép rõ ràng rành rành mạch có đối chiếu và có gọi là bách backup cẩn thận ok số 2 số 2 yếu tố số 2 rất là thú vị này buôn bán thì phải thức thời thức thời tức là sao tức là mình phải biết nhìn ra cơ hội dự đoán thị trường và biến động thị trường nghe thì có vẻ gọi là ủi nghe có vẻ rất là gọi là khó áp dụng đúng không rồi cái gì gặp thời thì biết tận dụng và không gặp thời thì biết ứng biến gì đúng không nghe có vẻ ủa sao nghe khó lắm vậy thì nhá mấu chốt là gì mấu chốt là bạn phải có một cái sự quan sát nhạy bén phán đoán phân tích sau đó đó là cái khởi nguồn của cái việc kinh doanh giỏi hay không để ví dụ cho bạn nghe một câu chuyện này có một cái thành đó thời nhà tống có một cái thành đó cả cái thành nó bị cháy cái thành đó là cái thành lâm an cả cái thành nó bị cháy thì trong thành á, có một nhà cửa hàng của một ông họ bùi thì nó cháy nó cháy mấy nhà nó lan lan nó cũng lan tới nhà ông thế là ông thấy cháy vậy thì thay vì mọi người hùn nhau đi dập lửa thì ông không chữa lửa vội tức là ông vẫn để có một vài người đi chữa lửa còn một vài người ông bảo là phải cầm hết tiền ra ngoài thành tới cái chỗ nào mà bán vật liệu xây dựng gỗ tre ngói rồi các thứ đó mua hết về mua càng nhiều càng tốt mua càng nhiều càng tốt đó mua về là sao tất nhiên rồi đúng không cháy thì phải dập dập xong rồi thì sao nữa thì phải xây lại đó đó là lúc mà ông này ông dở ra ông bán trước kia ông bán cái gì không biết nhưng mà bây giờ đúng cái đợt mà vừa cháy xong ông bán vật liệu xây dựng ông bán tùm lum tá lả thứ liên quan đến xây sửa nhà cửa mới lên ông lời rất là nhiều ông lợn còn hơn cái nhà bị cháy của ông lợn trước đó là nhạy bén đó là làm ăn phải biết quan sát phải biết thị trường đang thiếu cái gì đang thừa cái gì mặt hàng gì bán được mặt hàng gì không bán được đó là làm ăn phải thức thời ok tiếp yếu tố số 3 cái này quan trọng này cái này nếu mà ngay cả bạn kinh doanh hay là bạn không kinh doanh bạn cũng phải có đấy là phải lấy chữ tín làm đầu lấy chữ tín làm đầu có uy tín là có tất cả tất cả mọi người tất cả mọi nơi mình đều phải quan trọng cái này uy tín của mình lời nói của mình là đáng giá ngàn vàng mình nói làm là làm mình nói không làm là không làm chứ không phải là lời nói gọi là gió bay nếu mà lời nói gió bay là hỏng hết đó, lời nói gió bay là hỏng hết đó ở tức là bên những cái những cái những cái người hoa hay người gốc hoa họ có một cái rất là hay đấy là khi mà họ nói làm là lỗ họ cũng phải làm cho hoàn thành thầy của hàng cũng đã từng kể những cái câu chuyện như vậy tức là đã chỉ cần nói một câu làm là giá cả có biến động như thế nào đã thống nhất như thế này thì lỗ cũng phải làm hoàn thành cái đó lời nói rất là chắc chắn và có những cái có những cái cái chuyện như thế này nè tức là ở hồi mà ở cái bên chợ lớn á thời mà mấy chục năm trước á, là hay có cái kiểu mà cho vay cho vay để làm ăn á. thì tất cả những cái đó gọi là người ta chỉ gọi là cho vay với nhau là theo kiểu trông mặt mà bắt hình dong thôi tức là người ta nhìn người đó và người ta thảo luận là ok tôi sẽ vay là kỳ ghi tờ giấy ký là tôi vay bao nhiêu đây đây rẹt đó chứ cũng không có gọi là hợp đồng luật sư gì bài bản ghê gớm không có mấy cái đó mà họ đơn thuần là tại vì họ biết là chữ tín là quan trọng nếu mà vay mà làm ăn lên mà không trả hay như thế nào đó thì chắc chắn là người đó sẽ không thể gọi là làm ăn tiếp ở đó được nữa chữ tín đó chưa kể là có những cái gọi là người ta có những cái gọi là có những cái người mà được gọi là sao ra gọi là được tin tưởng á người những người được tin tưởng này là nhiều khi được người khác mà giao gọi là giao nắm giữ giữ hộ những cái khối tài sản lớn á, thì sau bao nhiêu năm họ trả lại cũng không thiếu một xu đấy là những cái truyền kỳ của họ những cái gọi là những cái câu chuyện để gọi là mô tả cái sự tin tưởng cái uy tín của họ nó cao tới cỡ nào và có một cái đó là có cái nữa đó là Ừ, họ thì thường rất nhiều con đúng không và đứa nào uy tín á, thì đứa đó được giao là giữ tay hòm chìa khóa bất kể không biết lớn nhỏ út ít gì nhưng mà nếu mà đã thể hiện là một con người uy tín nói được làm được thì sẽ được giữ tay hòm chìa khóa còn nếu mà mà thể loại phá ra chi tử mà thuộc vào hạng vô dụng á là sẽ không được giao gì mà liên quan đến tiền bạc hết đấy tiếp có một cái nữa mà mình cũng rất hay rất đáng để mình học đấy là tiểu phú do cần đại phú do trời có nghĩa là sao có nghĩa là họ giàu nhưng mà họ rất là ít phô trương hồi trước á nha nhưng mình không nói bây giờ à, hồi trước á họ giàu nhưng mà họ rất là tiết kiệm và họ có một cái câu gọi là trời cho ta một phần chín phần còn lại ấy là cho ta có nghĩa là trời chỉ cho mình một phần thôi chín phần còn lại là mình cần cù mình lao động mình chăm chỉ chăm chỉ lao động là một yếu tố quan trọng à và ở ờ, cái khu nếu mà bạn để ý ở những khu mà có người hoa thì rất hiếm để tìm được một người gọi là ăn mày á tại vì ở đó họ ở những khu đó họ không có thói quen cho tiền giống như chúng ta mà thường á, họ sẽ cho việc làm họ sẽ kêu em đang cần làm này này vô làm đi vô làm đi là họ sẽ cho cái công việc họ sẽ hỗ trợ cho việc làm để giúp mưu sinh chứ không phải là cho ăn cho qua ngày đoạn tháng cho nó xong xuôi hết đi đó và chỉ có một điều là họ chỉ có chi tiền làm từ thiện thôi họ chi tiền làm từ thiện họ chi tiền đóng góp cộng đồng các thể loại thì họ chi rất nhiều tiền có những lúc tới 9 10 con số gọi là rất thoải mái nhưng mà bố thí mà theo kiểu chi tiền cho để mà lấy ăn thì không mà chỉ giúp đỡ bằng công việc nhớ nhá đã làm ăn thứ nhất là uy tín thứ hai là chăm chỉ nhất định phải có ok tiếp số 5 giao thương làm ăn thì phải linh động linh động là sao linh động là một cái thứ gọi là giống như kiểu là nó là một cái vũ khí rất là tuyệt vời để mình gọi là trèo chống giữa những cái gọi là đấu đá của thương trường để mình có thể nắm bắt và mình tạo cơ hội cho chính mình tốt hơn đó là sao đó là ví dụ nhá mình em câu chuyện để biết thế nào linh động này ví dụ là dưới chiều đông hán á cái vùng liêu đông á dân ở đó thì họ hay nuôi heo đen thế là có một cái ông tên là ông trương hứa ông nuôi heo nhưng mà nó bị gọi là nó bị bạch tạng nó bị bạch tạng tức là heo có màu trắng còn nguyên cả vùng đấy heo màu đen thui thế là người ta thấy lạ lạ người ta tới người ta dò người ta thấy cũng hay hay thế là ống ống thì ống nghĩ vùng này toàn heo đen nhưng mà ống thấy người ta lạ lạ thôi chứ ống quyết định là vì ống thấy heo trắng của ống quý nên ra ống mang đến vùng khác ông bán ống tính vậy thế là ống đi 3 tháng ông mới tới cái chợ Nam Kinh để ông bán ai thì ông tới đây thì heo đen thì không có nhưng mà heo trắng thì đầy còn ông là ông mang heo trắng của ông đi thế là tới đây gọi là heo trắng của ông là lẫn giữa một rừng heo không có ý nghĩa gì cả nhưng mà giá thịt heo trắng ở đây thì là rất rẻ thế là ông mới nảy ra cái ý định là ông sẽ lại vác cái đống heo trắng về lại mua thêm heo trắng về về bán lại cái vùng của ông và vùng của ông có heo đen thì ông bê ngược lên đây ông bán và tất nhiên là nếu mà làm ông làm ông làm như vậy á cái vùng nào nó vùng đen thì sẽ thấy cái heo trắng lạ sẽ chuộng vùng trắng thì sẽ thấy cái heo đen sẽ chuộng và sau một năm là ống giàu quá trời giàu luôn linh động là chỗ đó ngoài việc bạn phải nhạy bén bạn quan sát thì bạn còn biết linh động xem là mình nên điều chỉnh cái hàng nào đôi khi kinh doanh chỉ là việc dịch chuyển một món hàng từ vùng này sang vùng khác giống như cả bạn đi mua món hàng ở vùng này và bạn mang về vùng khác bạn bán đó là cái sự linh động ok rồi vừa rồi là năm cái bí quyết kinh doanh ha thì ở video tiếp theo hà sẽ chia sẻ cho bạn 6 điều nữa và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video này hãy bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất và nếu bạn thấy tâm đắc nhất phần nào hãy comment ở dưới và bạn thích hoặc làm video về chủ đề gì hãy comment ở dưới xin chào và hẹn gặp lại